Vâng, xin chào tất cả anh em đang xem kênh của Tấn Tuân Casino. Thì uh, theo yêu cầu của rất nhiều anh em thì Tấn chia sẻ cho anh em một số kinh nghiệm, một số kỹ năng uh, mà mình đã đúc kết được để hỗ trợ cho cái bộ môn sóc đĩa này. Thì uh, rất nhiều anh em hỏi là đánh sóc đĩa bịp thì uh, trong cái bộ môn sóc đĩa thì nên dùng cái đồ nào là hiệu quả, nên uh, chơi cái gì mà không tang mà đơn giản người mới có thể dùng được thì à, đánh sóc đĩa thì trước tiên là anh em hiểu là nó sẽ bao gồm là một là nó sẽ bộ đồ chơi nó sẽ bao gồm là bát đĩa và quân vị Đấy, bát đĩa và quân vị thì à, nếu mà để mà lưu động nhất quân vị thì nó có rất nhiều loại à, lá bài bao thuốc hay là quân chắn quân uh, vỏ vỏ bao cà phê ấy. đấy là Hàn Quốc người ta hay chơi hoặc là vỏ bao uh, lon bò húc có những nơi thì người ta chơi bằng quân hạt dưa quân vị sóc đĩa thì nó có rất nhiều loại thì để mà đi chơi sân chơi ấy, thì có những cái sòng sới có những cái bãi chơi nói chung là mỗi nơi chơi một khác thì bát đĩa thì sân chơi người ta sẽ uh, mang ra còn ờ, quân vị thì đôi lúc thì có thể đi mua hoặc là lá bài bao thuốc mình có thể là mình cắt trước ở nhà sau đó thì mình sẽ hao quân vị đây được gọi là đoàn hao quân vị chia sẻ tới anh em là hao quân vị là mình chỉ cần cầm lau đĩa là mình hao quân được vào thôi đấy là hao quân vị có rất nhiều cách còn bát bát thì muốn hao bát thì mình phải là làm một cái mẫu bát giống như này sau đó mình hao ra mình hao thì kỹ, kỹ năng hao nó phải được học thì mới hao được tập luyện thì mới hao được à, để mà nói thì quân vị là đánh hiệu quả nhất không tang mà không cần sóc cái chỉ cần đưa quân vị vào thôi đấy là mình có thể chơi được rồi trong đánh sóc đĩa à, mà sân sới mà mình chỉ đến chơi thôi có những cái sân sới là mình không được đưa quân vị vào không đưa được bát đĩa vào mình chỉ đến đánh thôi thì làm như thế nào thì như thế thì nó đánh à, một đẳng cấp khác đẳng cấp này thì mình cũng có thể làm được nhưng cái quan trọng là người mới chưa làm được thì nên học hỏi mới làm được chứ không phải là không làm được nhé cho nên là mình ờ, sẽ có một cái cái dòng cao cấp khác dòng cao cấp này thì ờ, nó sẽ là dính lên quân vị nó được gọi là nhân dính cảm ứng ờ, dòng này nó là dòng thuộc vào tầng lớp sân bãi lớn rồi còn ví dụ như anh em mà cảm thấy vẫn có thể đưa được quân vị vào thì nên dùng quân vị còn bát đĩa mà đưa được vào thì nó là chắc ăn 100% rồi tại vì những cái này nó được đưa vào cái thuộc loại là chuẩn 100% từ bát nếu mà anh em đưa được bát vào thì là chuẩn 100 trăm còn à, đưa được quân vị vào thì sẽ được chuẩn tầm 99 à, phần trăm đó nó sẽ khác nhau là như thế còn à, nếu mà anh em mà không đưa được quân vị vào không đưa được bát đĩa vào thì anh em có thể được sóc cái thì sẽ là rất là hiệu quả thì trong sóc cái thì nó sẽ rất đòn bằng tay hoặc là đeo một, một cái nhẫn này anh em có thể đeo một cái nhẫn này ví dụ bây giờ đang là tứ tử này mình biết là dân làng người ta hay đánh lẻ chẳng hạn thì mình sẽ đeo nhẫn vào mình sóc cái này mình sóc cái này. bên trong vẫn làm nguyên là tứ tử này đấy thì cái nhẫn này được gọi là nhẫn sông nhạc nhẫn sông nhạc này thì nó hỗ trợ cho mình là giữ cầu ví dụ là đang là chẵn thì mình sẽ giữ chẵn đang là lẻ thì mình sẽ giữ lẻ ví dụ mình giữ tiếp một tiếng tứ tử nữa này đấy, mình sóc bình thường luôn mình giữ tứ tử này đấy, ví dụ đang là tứ tử này bây giờ mà làng nó đánh tứ tử tiếp thì mình sẽ sóc ngang lẻ nói chung là mình sẽ có rất nhiều cách mình chỉ cần một động tác nhỏ này thôi đó bây giờ làng làng nghĩ là bên trong là tứ tử đâu mình sóc ngang lẻ đó. ba trắng này đấy là một số kỹ năng chia sẻ với tất cả anh em anh em nhớ đăng ký kênh của Tấn Tuân Casino tớ sẽ chia sẻ tới anh em những cái kỹ năng trong cái bộ môn sóc đĩa mà anh em có thể là tay cái hay là tay con thì kết hợp vào để vận dụng mà để hỗ trợ cho anh em đi chơi ví dụ như <coughs> à, anh em mà đi đánh tay con ấy, hầu như là <coughs> đánh à, có ba hình thức chơi thứ nhất là anh em có thể chơi theo hình thức là <coughs> đánh cầu hình thức thứ hai là anh em có thể là không đánh cầu đánh theo IC anh em không đánh cầu thì đánh theo IC và hình thức thứ ba là anh em đánh tào lao đánh lung tung hết cả lên Đấy. đánh xanh chín tức là thấy đâu đánh đó Đấy. nhìn thấy chẵn thì đánh chẵn nhìn thấy lẻ đánh lẻ đúng không hoặc là đánh loạn xạ hết cả lên cho nên là nó không mang được tỷ lệ chiến thắng cho anh em cho nên anh em nên à, lựa chọn những thứ mà hiệu quả làm sao để hỗ trợ cho anh em chứ đừng nghĩ là anh em đánh xanh chín là chiến thắng hôm nay mình đỏ mình đánh IC mình đỏ nhưng ngày mai đánh IC mình thua vỡ một hôm nay mình đánh cầu chẵn do thằng cái nó lắc chẵn tốt nhưng không may gặp thằng cái nó lắc lẻ nó sóc lẻ thì mình thua vỡ một à, ví dụ gặp thằng nó sóc để chỉ lẻ thôi làm cứ chẵn đánh là thua rồi đúng không hoặc là nó sóc chẵn mà mình cứ đánh lẻ là mình cũng thua rồi đấy là một số cái kinh nghiệm mà chia sẻ tới anh em nên anh em nên lựa chọn những cái gì hiệu quả nhất mình phải tỉnh táo hơn thì mình mới mang lại chiến thắng trong trận chơi à, xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em